Ờ, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hàn Quốc của mình nhé Hôm nay thì mình đang dựng đến đây để mình dựng lều và mình câu cá trên cái hồ băng này <laughs> Lát nữa mình sẽ dựng lều rồi mình khoét lỗ mình câu cá trong ngày hôm nay Hy vọng ngày hôm nay mình sẽ câu được vài con cá ở đây đây là một cái lỗ mà ngày xưa người ta được câu cá rồi à, Bây giờ mình sẽ khoét lại cái lỗ này đây không dày lắm nữa có nước rồi nên khó khét hơn mình sẽ khét mấy cái lỗ như thế này đây là những cái cần câu mình chuẩn bị từ nhà đi cần câu mình hay đi câu đây là một cái dây mà mình câu kiểu câu chùm đây bây giờ khá là sâu ấy. ok lại đến đây rồi à? những cái lỗ mà người ta đã khoét từ ngày xưa rồi bây giờ mình khoét lại đây có vẻ là rất là sâu nên là nghĩ mình sẽ thay cái lưới câu này bằng cái lưới câu con dùn giá mình sẽ dùng bằng một cái mồi câu giá hy vọng hôm nay mình sẽ bắt được một con cá nào lâu rồi bởi mình không đi câu nhưng mà mình chỉ đi câu mùa hè thôi mùa đông này thì mình ít đi câu lắm đây là lần đầu tiên đấy này mình đã gói những con cá giả này rồi mình câu bắt đầu lúc lắc này, này. bây giờ thì mình đã bỏ được hai cái lỗ rồi nhưng bây giờ mình sẽ khoét thêm một cái lỗ ở đây nữa là lỗ thứ ba để mình, câu và đây là cái lỗ mà ngày xưa mà người ta nữa rồi người ta đã khoét rồi mà bây giờ thì ở đây có vẻ là cứng hơn ấy. nên là khó hơn này khi nào mình mình chạm được vào nước rồi thì nó sẽ nước hơn này này này Chỉ rằng mình sẽ đi giải một ít cái thính vào cái lỗ để cho nó dậy mùi sau khi cái này nó tan ra thì nó sẽ rớt xuống dưới và nó sẽ dậy mùi Trời bây giờ nắng lên rồi như vẫn là lạnh nhá Bây giờ thì thời tiết vẫn đang âm có cho mọi người xem ba cái lỗ mình đã khoét một cái lỗ hai lỗ và một cái lỗ mới tiếp bên kia là ba lỗ trời bây giờ cũng bắt đầu gió đấy cống cống quá đây là cái cách mà mình câu mồi giả này đó mình thấy không con này nó sẽ chạy giống như một con con run ở dưới đấy nên là sẽ lao đi lao lại này mọi người thấy không và để mình thả sâu xuống đấy bắt đầu mình kéo lắc này câu cá này phải tốn nhiều thời gian với là mình phải có sự kiên trì nữa thứ nhất là mình phải để cho mồi nó tanh bắt đầu rồi cá nó mới đến được bây giờ gió quá lạnh nên là mình phải chuyển vào lều à ở ngoài gió quá nên bây giờ phải chuyển vào lều rồi cả nhà ạ đó mọi người nghe tiếng gió ở ngoài cái bạt của mình nên là gió kêu lào xào lào xào bây giờ mình phải vào lều để mình đợi xem là ở cả nhà ăn trái cây với mình cây mình để ngoài lúc mà bắt đầu đông đá lại rồi ừ. ăn cảm giác rất là lạnh uống ly nước nóng là ấm người nếu mà không có cái thảm này thì ở dưới lạnh lắm ở dưới cái nền bạc này cực kỳ là lạnh nhưng mà mình có cái à, đệm thảm này nên là mình ngồi trên này ấm mình đi thì mình thường hay mang theo những cái túi đựng rác này này để khi nào mình biết thì mình bỏ rác vào mà mình đã dần dàng rút giờ cảm giác là lạnh hơn rất nhiều luôn ngoài gió quá mà còn bây giờ mọi người xem cái lều của mình đã đóng đinh mấy cái chỗ đấy rồi nhưng mà vẫn còn đang đấy vẫn còn nắng gió 네. 아이고, 아이고, 더운 건아 얼음이 올라왔어요. 꺼지면 어떡하려고. 아, 네. 뭐야? 위험하지 않아요? 아니, 위험하지 않아요. 막 뭐 그저께도 올라갈까 하다가 위험할 것 같아가지고. 아, 이거 좀 괜찮습니다. 저쪽으로 위험하지, 위험합니다. 여기 괜찮습니 아유, 어떻게 저까지 들어갔지? 네. 뭐 조금만 들어갔다가 안 들어갔는데? 아, <laughs> 이거, 얘가, 얘가 딱딱해요, 혼자는. 아, 그래도 그렇지. 네. 혼자서 위험하게. 아, 이렇게. <laughs> 나도 저, 뭐야, 심심해가지고 그저께 이쪽으로 놀러 나왔어요. 네. 그래서, 그저께 왔더니 아까 얼었더라고. 그래도 이거 노인네 가 혼자서 이 까부장거리고 누가 사람이 있으면 괜찮은데 노인네가 혼자서 또 사고 나면은 또, 또 집에서 또 나 때문에 두번 전할까 싶어가지고 가만히 보니까 얼음은 한 20cm 이상이고 그냥 괜찮을 것 같은데 그래도 뭐아직 그럼 뭐 욕심낼 것도 없고 그냥 그래서 아이고 나는 지금 파이스 자거든. 음, 예, 그래 한 이틀 지금 요 밑에서 지금 하고 있어요. 그저 뚝방에 여기 뭐 어, 거기 그저께 보니까 좀 녹, 더라고 물이. 네네. 예, 그래서 거기서 그냥 난저 공원 학기를 하니까 여기도 여기도 구멍 뚫은 데저 피레미만 집어넣으면 좋겠구만. 그러면은 구멍도 들어가는데 여기도 피레미만 집어넣을 수 있잖아. 아, 이거 내, 내가 한 말이구만. 컵박은다 나와 똑같으니까. 그래 여기가 좀 더 녹았나, 또나, 그 또는 안 녹았구나. 이제 옆에 있으니까 요만큼 들어가도 되겠지. 그래서 확 여기 녹았으면은, 아, 여기, 여기가 바닥이 신밭이고 그래서 그공어가 은근히 나오거든, 여기가. 바닥에. 바닥에 약간 풀이가 있어. 물 빠지는 걸 풀이자라고 하니까. 그리고 이렇게 오목하고 여기서 물이 흐르고 하니까 그래서 이렇게 많이 나는 요즘 많이는 안 먹어. 그래서 사들고 나저 밑에 것만 좋아하니까. 음, 그래서 지금도 한 밤낮이만 하거든. 낮에는 비대미 때문에 안 되잖아요. 그리고 낮에는 또 물도 많고 보통 때는 꽝꽝거리고 소리는 나고 하니까 주로 밤에만 하는 낮에는 이렇게 돌아다니고. 밖에 나오면 좀 위험합니다. 예? 계속 그 많이 아, 아이고. 위험하나마나 이것도 둘이 나란히 있으면 위험할 것 같은데. <laughs> 둘이 나란히 쓰지 말아야지. 아이고, 여기 구멍 팠구나. 요 정도 괜찮으면 나도 텐트를 치고 구을 뚫고 요 바닥 정도면은 붕어, 붕어도 들어갈 텐데. 어. 음. 이게 얼어서 어서 밑에 물을 놔두면 치겠구나 그럼 먹으니까 지각지 그냥 한 개로 써가지고 나도 이거 여, 보니까 이렇게 두고워그리 혼자 깜짝거리고 돌아다닐 수가 있어 음. 갖 녹, 녹한 자리 옆에다가 이, 뭐, 그 망을 하나 놔봤더니, 어, 비린이 안 들어가대, 빙어고. 여기 사람 안 나옵니다. 별로 안 나와요? 네. 음. 그저 빙어는 겨울에 여기 많이 와봤, 좀 와봤어요? 아, 네. 안 와봤어요. gió thì lạnh một câu vài chưa được con nào